Vâng, xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ dơ quát nhé Vâng, hôm nay à, đồng hồ dơ quát chúng tôi lại review để giới thiệu với 500 à, anh em à, là à, 5 mẫu đồng hồ săn dài nữ dành cho chị em đeo văn phòng à, đang có mặt tại hệ thống đồng hồ dơ quát của chúng tôi Vâng, bây giờ chúng ta sẽ vào xem chi tiết từng mẫu một anh chị em nhé Rồi. Vâng. Rồi, đến với mẫu đồng hồ đầu tiên trong à, buổi review hôm nay thì à, đây trước mắt chị em là một mẫu đồng hồ săn dai đấy, đến từ Thụy Sĩ có giá bán là có 2 triệu 290 nghìn 2 triệu 290 nghìn đây, tôi sẽ tháo quả bông ra cho anh em xem à, vâng à, về chức năng của em này thì gồm có lịch ngày ở cọc số 3 giờ truyền thống này và à, lịch thứ ở cọc số 6 giờ có một mũi tên để di chuyển rất là à, lạ mắt luôn chị em ạ đó mặt được thiết kế là mặt màu đen dây màu bạc cực kỳ là chất luôn Vâng tôi sẽ đo sai mặt em này cho chị em để có thể ướm lên tay mình nhá Vâng sai mặt của em này là gọi là 30 Đấy sai mặt 30 anh em nhé Đây sai mặt 30 Đó độ dày của em này Độ dày của em này là có 7.1 mini Đó gọi là 7 đây Đấy gần như mẫu đồng hồ này thì là dành cho chị em nào mà à, có cổ tay là à, trung bình trở lên thì đeo mẫu đồng hồ này rất là đẹp bởi size 30 thì dành cho các bạn nào có cổ tay to một chút thì đeo rất là đẹp đó rất là chất luôn thì à, mẫu đồng hồ này là dùng dành cho là dân văn phòng nói thẳng nhất là dành cho dân văn phòng chị em nào muốn đeo nó đơn giản đơn giản thôi mà không quá cầu kỳ thì tôi nghĩ đây là một mẫu đồng hồ chị em nên mua để tặng cho mình hoặc tặng cho người thân thì rất là hợp lý luôn và giá của em này thì cũng rất là hợp lý đây là có 2 triệu 290 nghìn hoặc là các anh mua tặng cho các chị cũng rất là ok đây khóa này khóa gập 3 nhé đó khóa gập 3 luôn đây mã của em này là NO2115SA vâng 2115SA đấy anh em chị em là mua online chúng tôi siêu chị em 20 phần trăm và thay pin miễn phí trọn đời cho anh chị em đó đây giá là 2 triệu 290 nghìn siêu 20 phần trăm thì chỉ còn khoảng 1 triệu 8 thôi chị em nhá rồi sang đến mẫu đồng hồ thứ hai đây trước mắt chị em là một mẫu đồng hồ được thiết kế là rất là cổ điển classic luôn đó đó à, mặt đai ồ được thiết kế là lịch thứ và lịch ngày cọc số 3 giờ đấy truyền thống luôn à, mặt kính là sapphire độ chịu nước là 3 tm cho chị em đi mưa rửa tay thoải mái luôn đó đây được thiết kế rất là sang chảnh và đẹp nhá rồi dây rất là đẹp này đó mặt kính sapphire f 316 l mặt đai à, màu đen đấy những cái cọc số này cọc số 6 và 12 là số còn đều là những vạch số rất là nổi bật trên cái nền đen này rồi sai mặt của em nó nào sai mặt của em nó là gọi là 28,9 đấy 28,9 bằng 29 đi đó độ dày là 7.3 đó độ dày là 7.3 thì à, chị em nào có cổ tay trung bình trở lên đấy cổ tay trung bình trở lên với bạn nào ví dụ khoảng tầm à, à, 50 cân đổ lên đấy gọi là 50 cân đổ lên đi thì à, chị em đeo những mẫu đồng hồ này rất là ok còn nếu khoảng tầm à, à, 45 cân đổ xuống thì tôi nghĩ là đeo đồng hồ này nó hơi to so với cổ tay của mình nó tùy những bạn nào còn lùn béo cao thấp nữa chứ mà nói thế để đánh giá nó cũng chung chung đó thì có gọi là bạn nữ nào có cổ tay khoảng tầm 14 15 16 thì tôi nghĩ là đeo mẫu đồng hồ này rất là ok rất là đẹp luôn đấy đầy đủ các chức năng cho chị em văn phòng luôn đấy thì hôm nay tôi review là 5 mẫu đồng hồ này chủ yếu là để cho các chị em nhân văn phòng đấy, văn phòng hoặc công nhân các thứ là đeo không cần nó cầu kỳ hoa lá thì tôi nghĩ đây là một mẫu đồng hồ nó nổi đồng cổ đá rồi thì đeo khỏi phải nghĩ luôn rồi giá của em này đây giá của em này là có 1 triệu 990 nghìn chị em mua online thôi cũng siêu 20 phần trăm cho chị em và thay pin miễn phí cho chị em nhé rồi sang đến mẫu đồng hồ thứ ba thì đây trước mắt chị em đây là một mẫu đồng hồ cũng là thương hiệu săn dai đến từ thụy sĩ đấy phiên bản là mặt eo màu trắng dây màu bạc trắng bạc luôn đấy là gồm có cái lịch ngày ở cọc số này từ 4 à, cho đến 8 giờ đó thì cái mũi tên này chỉ vào ngày nào thì cái đấy đấy là ngày chính chị em nhé đấy trên này có chữ là khắc chữ sapphire đây mặt sapphire chống xước cho chị em cho nên là chị em hoàn toàn yên tâm khi mua đồng hồ săn dai này không phải lo về xước các thứ gì nữa đây mã của em nó đây mã của em nó là DL77 DL779SWA wow. giá của em này cũng có 1 triệu 990 nghìn Đấy, khi anh em mua online thì chị em mua online thì chúng tôi sale cho 10 phần trăm đó chỉ còn khoảng tầm 1 triệu à, 1 triệu 990 nghìn thì sale 10 phần trăm thì cũng khoảng tầm còn 1 triệu 6 thôi mà vâng, chỉ còn 1 triệu 6 đấy chị em nhé đấy các anh mua đeo à, mua tặng cho vợ này hoặc là tặng cho người yêu hoặc là tặng cho người thân thì tôi nghĩ đây là một mẫu đồng hồ đáng nên mua bởi vì nó quá rẻ mà chất lượng thì không thua kém gì những mẫu đồng hồ là cao cấp đắt tiền đấy anh em à, biết thương hiệu Sunshine này rồi thì không phải lo lắng gì nữa à, ai bảo đây là hàng nhái hàng giả chúng tôi sẽ đền cho anh, chị em gấp 10 lần luôn và bây giờ tôi sẽ đo cái phần mặt số này cho chị em đó là 28,9 gọi là 29 đi 7.2 đó độ dày là 7.2 mặt là 29 đi thì à, dành cho những chị em là có cổ tay là trung bình trở lên cái cổ tay mà nhỏ nhỏ bạn định không nên đeo bởi vì nó mẫu đồng hồ này thì thật ra là nó phải dành cho cổ tay nào trung bình là khoảng tầm à, cổ tay 14 15 16 đều đeo mẫu đồng hồ này rất là ok cổ tay 16 17 ấy, đều đeo đồng hồ này đều, mẫu đồng hồ này rất là ok được rồi sang đến mẫu đồng hồ à, thứ tư thì đây trước mắt chị em là một mẫu đồng hồ tôi nghĩ là có thiết kế rất là đẹp luôn à, mặt được thiết kế khá là cầu kỳ có lịch thứ lịch ngày ở cọc số 3 giờ đó thì à, cái ngày chính ở xem là xem ở trên cái ô cọc số 3 giờ đây nhưng mà nó được thiết kế là hở đấy hở cái lịch này đấy, từ cọc số 10 à, giờ cho đến cọc số 5 giờ đây đấy rất là chất luôn à, anh chị em nhìn nhé đấy, rất là chất luôn nó tạo cho cái đồng hồ có sự sinh động sinh động cho cái mặt đồng hồ này đấy được thiết kế là mặt màu đen đấy, dây vỏ màu trắng đấy hôm nay thì tôi làm một combo là chủ yếu là dây mổ màu trắng bạc cho chị em đấy thép 316L Đấy, mặt kính sapphire độ chịu nước là 3 tm cho chị em đi mưa rửa tay thoải mái rồi sai mặt của em nó nè rồi sai mặt của em nó là cũng 29,9 gọi là 30 đấy ờ, mẫu đồng hồ này là 6,9 độ dày là 6,9 tôi tay trái nên đo nó hơi bị ngược cho anh em thông cảm chị em thông cảm nhé đấy rồi ok rất là đẹp luôn mà mẫu đồng hồ này là cũng dành cho những chị em là có cổ tay trung bình trở lên đấy ví dụ này cổ tay từ 14 15 16 17 tôi nghĩ là đeo rất là ok giá đẹp nhất là khoảng tầm 16 17 là chị em đeo mẫu đồng hồ này là tôi nghĩ là rất là hợp đấy. giá của em này đây là 2 triệu 290 nghìn mua online chúng tôi siêu anh à, chị em 10 phần trăm và thay pin miễn phí chọn đời cho chị em mẫu đồng hồ này phải mua tặng mua thiết thì khỏi mình nghĩ rồi 2 triệu 290 nghìn thì siêu 20 à, phần trăm thì nó cũng à, chỉ còn khoảng tầm 1 triệu 8 thôi rồi sang đến mẫu đồng hồ cuối cùng thì ở đây trước mắt là chị em đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế mặt khá đơn giản đó mặt rất là đơn giản luôn đấy cọc số ở 12 giờ được đính hai viên đá lấp lánh luôn đây, đây chị em này đó đấy mặt kính sapphire đấy, thiết kế khá mỏng cái mẫu đồng hồ này được thiết kế khá khá là mỏng luôn vâng đường kính của em này là 29,7 đấy 29,7 và độ dày này độ dày là có 6 đấy, 6 mm thôi chị em nhé con đồng hồ này mẫu đồng hồ này là mẫu đồng hồ mỏng nhất đây có 5,9 mm luôn đây này đó. mẫu đồng hồ này là mẫu đồng hồ mỏng nhất tôi thường thấy luôn đấy đây là mẫu đồng hồ mỏng nhất trong năm mẫu này đó thì à, ok mặt đồng hồ này cũng dành cho chị em là có cổ tay trung bình trở lên đó, phần dây đây đấy, khóa gập ba này khóa này chất luôn sắc nét luôn đấy, cực kỳ chắc chắn luôn đây mặt sau của em nó này đó các thông số kỹ thuật đều nằm ở mặt sau này chị em nhé đây mặt cực kỳ sang luôn đấy thì à, trên năm mẫu này chủ yếu là dành cho chị em nào đeo văn phòng đấy chị em nào đeo văn phòng mà không thích sự hoa lá cành thì tôi nghĩ năm mẫu này là nên chọn là nên mua anh chị em ạ rồi đi kèm với sản phẩm thì bao giờ cũng có chiếc à, thẻ bảo hành đây đây là một chiếc thẻ bảo hành chính hãng nhé mà đây là một chiếc thẻ bảo hành quốc tế thôi quốc tế luôn đó là mặt sau này là để điền những cái thông số kỹ thuật của à, thương hiệu này rồi thì đi kèm với sản phẩm bao giờ cũng có một chiếc hộp đây vâng là một chiếc hộp chính hãng của Sunrise đây đi nhũ đây đó hoa văn rất là đẹp luôn này đây đây là một chiếc hộp chính hãng của Sunrise nhé đấy anh chị em mua trên mạng nó là đóng vào những cái hộp linh tinh linh tinh thì tôi nghĩ đấy là hàng nhái thôi hoặc là hàng vớ vẩn thôi đấy vâng đồng hồ Sunrise của chúng tôi đều được bảo hành máy là 2 năm và thay pin miễn phí trọn đời cho anh chị em đấy thì à, anh chị em nào xem là kết được mẫu đồng hồ nào trong năm mẫu này thì hãy à, comment những video này hoặc là gọi điện trực tiếp cho chúng tôi qua số điện thoại hotline zalo trên màn hình để à, à, đặt hàng anh chị em nhé vâng anh chị em xem video nhớ like share và chia sẻ đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ dốc quát chúng tôi ngày càng phát triển hơn nữa cũng như là để xem những video mới nhất à, của chúng tôi khi review về sản phẩm trong thời gian tới vâng bây giờ tôi cũng xin kết thúc video này tại đây xin chào và tạm biệt anh chị em trong những video lần sau xin chào và tạm biệt